đây là máy sấy bình thường thì chỉ cầu bằng một dây cáp thôi nhưng à, do tính chất cẩn thận của cầu lên lầu cao nên là phải dùng đến hai dây cáp ở đây là máy sấy đang được cầu lên đang vướng nước bóng điện cao à, tít hút luôn các bạn ạ cao tít hút luôn đó kia là trên nóc khách sạn bây giờ vẫn chuẩn bị đưa vào đó phải nâng bổng lên trên tầng thượng rồi thả xuống bây giờ nhìn chiếc máy sấy như một cái à, quả bóng bay Đây là trên sân thượng Chuẩn bị đặt máy vào vị trí Vâng đúng Đúng rồi, mặt mặt về quay cho anh Bình ạ. 20 phân anh ạ em đặt chuẩn cho anh nhé vâng vâng đúng rồi đúng rồi đúng rồi ờ, cho cách mặt đằng trước khoảng 20 à, phân anh anh anh mình ạ ờ, ờ, anh cứ lấy đằng trước làm chuẩn cách 20 phân Ông bên à bên đấy 20 phân Vâng Đây là máy giặt Yamamoto Máy giặt Yamamoto 22 Và tải của lồng là 30 kg dưới kia là cầu cầu qua cái sân ở tầng dưới này cho nên phải dùng đến cầu to Đó. chuẩn bị đặt ra vị trí à, bây giờ là 11 giờ đêm à, công tác chuẩn bị à, cẩu máy giặt máy sấy công nghiệp lên khách sạn đang tiến hành đây là con cẩu rất là to cẩu 50 tấn à, và đây là xe chở máy à, trên xe là một bộ máy giặt máy sấy công nghiệp do công ty Gia Hàn máy giặt công nghiệp Gia Hàn cung cấp đó do con cẩu nặng cho nên là đơn vị cẩu đã chuẩn bị đồ rất là chuyên nghiệp để à, tránh sụt lún à, đây là bộ máy giặt máy sấy công nghiệp do công ty máy giặt công nghiệp Gia Hàn cung cấp à, máy giặt công nghiệp Yamamoto công suất 22 kg nhưng với công suất lồng 30 kg và máy sấy Sanier 30 kg có công suất lồng là 33 kg à, công tác chuẩn bị cẩu máy lên trên lầu thượng của khách sạn đây là một ờ, con máy cẩu rất là to, cẩu 50 tấn. Đó. Ở ờ, việc ờ, cẩu thiết bị nặng lên trên lầu cao và ở khu vực đông dân cư, đông xe cộ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn cho con người an toàn cho phương tiện an toàn cho máy móc cho nên từ việc chế độ xe cẩu thì việc à, kê kích dây cáp phải được chuẩn bị tính toán cẩn thận